ơ ờ, lỡ yo chiến nâng gỗ ý chỉ một khu lò xa để cho chồng khí chồng nói tí cho chồng khu tí cho chồng chiến nâng gỗ lửa lò cha cụ trưởng nhau ý lần chỉ luôn tôi dân chỉ dù là một khu à cả tiền nói mà tôi xuyên cho tiền gì như chỉ mua cuốn cho lột tê ấy tôi xôi xong là thì lì tàu nhoi lưng dù do thảo tư nế mà lấy mây tôi lút lú dù mà lấy tàu hồ hà tiền tôi lú nó rong đi lo lì tôi nế chỉ dù trong hồng như là lì nói mà lấy vay ít chỉ tỏ lưng tư lỡ